Chỉ vuốt bằng tay là tóc đã mượt mà trở lại như vừa được dưỡng ở spa. Rejoice siêu mượt hoàn toàn mới, gói chỉ 500 đồng